trong video mà các bạn đang xem, đây có phải là một dấu hiệu cho thấy thế giới thần linh hiện hữu? Người xem cho biết họ có thể thấy bóng dáng Chúa hay Phật đã đi ngang qua bầu trời khi cảnh quay ghi lại một hình bóng mờ được bao quanh bởi ánh sáng rực rỡ ở giữa những đám mây. Đoạn phim kỳ lạ này cho thấy Chúa hay Phật đang đi giữa những đám mây ở Tuscaloosa, Alabama, trong một bầu trời quang đãng. Đoạn video đã được phát trực tiếp bởi một người đàn ông đang quay phim chia sẻ video này cho mọi người xem biết nhé. Video Phật hay Chúa xuất hiện đi ngang qua bầu trời giữa những đám mây ở Alabama. Còn đây video hình ảnh đám mây giống như bàn tay từ trên trời đấm xuống cứ y như bàn tay của thần linh, của Phật hay của Chúa vậy. Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi một bàn tay khổng lồ xuất hiện xuyên qua các đám mây, David Christie, 38 tuổi đã quay được đoạn phim tuyệt đẹp về cái phễu gió giống như nắm đấm khi nó xuyên qua những đám mây đen phía trên nhà anh vào giờ ăn trưa, ông bố hai con đến từ Ken, nhìn cô vợ dâu đi. 37 tuổi đầy kinh ngạc khi đám mây hình giọt nước ngưng tụ hình thành trên bầu trời. Sau đây là những hình ảnh trên trời kỳ lạ nhất từng được quay lại, chúng tôi mang đến cho bạn những câu chuyện kỳ lạ nhất, kỳ quặc nhất và kỳ lạ nhất từ khắp nơi trên thế giới. Hãy theo dõi các video tải lên hàng ngày mà bạn chỉ cần xem để tin tưởng rằng thế giới tâm linh luôn hiện hữu quanh chúng ta.